giải kiếm và cầu tình yêu và cầu tình yêu thì chúng tôi lại đến à, du ngoạn tại à, thung lũng mật là ca mật là ca của huyện mộc châu tỉnh sơn la và à, vừa là đi trải nghiệm vừa ờ, để ăn thử những trái mật thơm ngon à, của xứ sở à, mật nổi tiếng mộc châu và đồng thời cũng là để tư vấn cho bà con ở đây để ứng dụng cái phân bón Sonic Tân Phát Bắc Giang cho những cái vùng mận, cho cái thung lũng mận là ca này. Và theo chân tôi thì mời các bạn chúng ta vào vườn vào vườn để xem là mận ở đây là sai, con, đẹp và thú vị như nào nhé. Mời các bạn. Vâng em chào chị ạ. Vâng ạ. Chị tên là gì đấy chị? chị tên là chị Loan vâng chị ờ, mận của chị ngon quá nhỉ vâng đây những trái mận to này căng mọng luôn các bạn này mà vẫn còn phấn nhá ừ. Mà, vâng ăn ngọt lắm các bạn ạ ngon lắm vâng chị ờ, ở đây tổng số vườn của chị là có bao nhiêu cây ạ tổng số vườn thì chị hơn 300 cây hơn 300 cây mận này có tuổi đời là bao nhiêu năm rồi ạ 25 năm 26 25 năm năm. vâng Đấy, nếu 25 năm 25 26 năm vâng nhìn vườn mận của chị rất là mê ạ trứng cỏ là ừ, chị chăm sóc rất là tốt và nếu như các bạn à, muốn mua mận à, mận này thì chưa dùng phân bón silic đâu các bạn nhé thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại đây à, chúng tôi đọc là 0961 587 912 và ở đây có du lịch trải nghiệm vườn mận là thu vé là 30.000 đồng trên một người vào ăn thoải mái nhưng mà về thì phải um, hái mang về thì phải trả tiền đấy các bạn đến đây trải nghiệm du lịch mận các bạn sẽ thấy rằng những trái mận của mộc châu xứ sở mộc châu vô cùng ngon đấy vô cùng ngon và vô cùng um, sai cũng như là giòn ngọt lắm các bạn ạ đấy, đây những cái chùm quả này những quả này dày lắm các bạn ạ Đây. đây mình có thể vào đây để chỗ này hơi ngược ánh sáng các bạn chịu khó nhìn tính đây nó sai như này sai hơn nữa đây các bạn này như là người ta xếp đống mận vào đây ừ. thật tuyệt vời hãy đến với vườn mận ở La Ca Mộc Châu các bạn nhé ừ, đoàn đến thăm vườn mận đấy. Thích vào đây nhưng mà không, không có thì mong em chào chị ạ <laughs> chị ơi mận của chị ngon nhỉ đây trái mận to quá các bạn này mận này bây giờ đang có giá đây bao nhiêu ạ 30 000 một cân 30 000 một cân bán bên ngoài vâng. còn bên trong chị và cắt em một miếng nếu mà bọn em mà mua về xuôi cái mận này trồng có quả không Em ơi chắc là nó chỉ có hoa thôi chứ nó đậu thì nó không đậu mấy đâu kiểu nó gì đây nó nóng Bao lâu thì nó ra hoa như nhà chị trồng trên này hai năm bây giờ mình vào cận cảnh vườn mận này các bạn nhé nếu em muốn mua cây nó to to một tí thì có vườn mận này là có tổng số là 200 cây gần cuối năm cuối năm cây em chơi mùa à đấy nó sai lúc liều như này các bạn này còn bây giờ các em mang về trước sai sai lúc liều bao tiền cân là chị ơi 30.000 cân 30.000 cân 40.000 à, sai như thế này các bạn này đấy sai lắm các bạn ạ rồi ôi nó chất đống này đây này các bạn này đấy là cái tiền giá vào vào một là chơi tăng vườn hai là ăn là chất đống này các bạn này đấy ăn thoải mái về ăn đâu phải chặt đây là chất đống này và một cây như thế này thì ông làm ăn được giỏi được mấy quả tôi được biết thì ờ, chủ vườn nói rằng uh, nó sẽ có khoảng ờ, một tạ quả trên một cây nó có cây mà to lâu năm thì ờ, nó phải được ờ, khoảng tạ rưỡi trên một cây và những cây nhỏ thì nó có khoảng độ bảy tám cân trên một cây đấy cái chỗ này nó sai chất đống đấy các bạn này nhưng mà chỗ này được ánh sáng mới có quay không đây các bạn này. đấy mua được sai sai khủng khiếp luôn các bạn này đấy sai khủng khiếp luôn thấy chưa tuyệt vời và mận lúc này thì vẫn còn xanh chưa được chín lắm các bạn ạ đấy à, tí nữa thì chúng ta sẽ gặp ừ, chủ vườn sau chúng ta sang tiếp tục những cây khác nhiều người không ăn được nhiều người không ăn được mận ở đây nó sai chất đống rồi các bạn ạ chùm chùm chùm và có những quả to khi thì nhiều quả nó phải gần và lạng một quả không các bạn để đi sâu vào trong này nữa Rưỡi à, 4 50, 40, 50, 50 60 vâng. Đúng rồi. Ngày nào cháu nó chặt đóng hàng tuần. Vâng. Thế à, đóng hàng tấn đi đâu ạ? À? Hàng tấn là siêu thị uh, Bắc Tôm đấy, ở Hà Nội có siêu thị Bắc Tôm đấy. À chỗ Bắc Tôm đấy à? Mận của cháu đấy. À vâng ờ. vâng. Mận của con trai thì xong rồi. Và mình tiếp tục đi sâu vào bên trong để xem là tỷ lệ mận ở đây sai có đồng đều không nhé những cây bận này theo chúng tôi dự đoán thì nó có tuổi đời khoảng 10 đến 15 năm tuổi nhìn cái thân cây và cái ờ, độ cành tán của nó xè ra thì tôi có dự đoán là 10 cây mận này là có tuổi đời từ 10 đến 15 năm tuổi và những trái mận ở rất là to nhưng mà vẫn còn xanh các bạn ạ Đấy, những trái mận to và nhưng mà còn xanh chưa được chín lắm đâu ạ Đấy. mận ở đây mã khá là đẹp và hôm nay vào du lịch à, vườn mận này chúng tôi cũng muốn à, sai không các bạn muốn à, gửi gắm đến các bạn bạn mà fan hâm mộ mận ờ, thì hãy đến đây trải nghiệm và mua lá mận ở đây rất là mềm cũng hai ba chục ngàn một ờ, kg thôi đấy mà mận ừ, to Thế còn mận nhỏ thì nó chỉ có bảy tám nghìn một cân thôi các bạn nhé quả mã đẹp phấn quả này đấy. mận này thì bà con chưa chưa biết dùng đến si, chưa biết dùng đến phân bón silic Đấy. nếu như mà bà con biết dùng ứng dụng phân silic tân ờ, tán bắc giang vào đây thì ờ, sẽ sẽ trái mận sẽ còn ờ, to nữa và sẽ được thu chức vụ và nó còn hạn chế được cả dụng quặng nữa các bạn nhé đây đây mận nó rất là xanh mận này vẫn còn xanh các bạn và nó lấp ở trong đá cho nên nhiều lúc nhìn cũng không rõ thôi em chào các bạn nhé Đấy, à, hẹn gặp lại các bạn vào những uh, video sau xin kính chúc bà con có những vụ mận bội thu bà con ở La Ca xin chào